Live, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Thúy Minh rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng đi tìm hiểu căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Quý vị và các bạn thân mến, căn bệnh vô sinh hiếm muộn là một căn bệnh rất phổ biến hiện nay và đặc biệt đối với nữ giới thì căn bệnh ờ, buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất dẫn tới tình trạng vô sinh ở nữ giới. Vậy căn bệnh buồng trứng đa nang là gì và có những giải pháp nào có thể khắc phục được tình trạng này? Để giải đáp cho câu hỏi trên thì ngày hôm nay chương trình đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, à, hiện đang là giám đốc của phòng khám FSA Clinic, chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn. Vâng, xin chào bác sĩ Phạm Thành Sơn ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận được lời của chương trình và có mặt tại đây ngày hôm nay. Và đối với chủ đề ờ, bùng trứng đa nang thì chương trình có nhận được câu hỏi của chị Lê Thị Hương Liên, sinh năm 88 ở Long Biên, Hà Nội Hiện tại thì chị đã lập gia đình được một năm và hiện tại không kế hoạch gì cả mà vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng chị đến viện kiểm tra, kết quả chị bị buồng trứng đa nam, kinh nguyệt của chị hiện tại không đều, lúc thì 30 ngày, lúc lại 40 ngày mới có. Kinh nguyệt kéo dài 4 đến 7 ngày thì hết, sắc kinh đỏ thâm, có hòn cục. Những ngày đến chu kỳ thường có hiện tượng đau bụng và đau lưng. Ngoài ra thì chị không có tiền sử bị bệnh gì cả. Vậy thì đối với trường hợp của chị Hương Liên thì bác sĩ có thể ờ, phân tích rõ hơn về tình trạng bệnh hiện tại của chị được không ạ? Cảm ơn à, bạn à, Hương Liên đã gửi ờ, câu hỏi tới ờ, ờ, chương trình à, IDC Live. Hiện tại với cái trường hợp của bạn Hương Liên khi mà đã đi thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán là gì là buồng trứng đa nang, có nghĩa là bạn đang gặp phải cái vấn đề đó có nghĩa là gì? cái buồng trứng của bạn nó không có cái sự phóng loãng và trong một cái buồng trứng thì nó có rất rất nhiều cái gì cái cái cái nang nhỏ đấy đây là một cái ờ, hội chứng ờ, mà hiện tại đang chiếm tầm 6 đến uh, ờ, 10% các nguyên nhân để gây ra về thì về vô sinh hiếm muộn Vậy thì ngoài những cái dấu hiệu để nhận biết bệnh buồng trứng đa nang mà chị Hương Liên vừa chia sẻ bên trên thì còn có những cái dấu hiệu nào nữa để nhận biết ra căn bệnh này không ạ? Ờ, các dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ra ờ, mà bùng trứng năng nang hay gặp thì ờ, kể đến đầu tiên chúng ta phải nói đến đó chính là cái sự rối loạn kinh nguyệt bởi vì ở bùng trứng nang nó có cái rối loạn phóng loãng có nghĩa là thì các nang loãng nó có các vỏ rất là dày cho nên là thì chúng ta không có cái sự phóng loãng dẫn đến là gì cái pha hoàn thể chúng ta bị rối loạn thì như thế là cái chu kỳ kinh nguyệt thường thường nó sẽ kéo dài hơn đấy, và mình điều trị trong Ờ, hai năm qua thì nó sẽ có rất nhiều gặp rất nhiều các bạn ờ, có thể 3 tháng mới có kinh một lần 6 tháng mới có kinh một lần và thậm chí là thì một năm mới thì mới có kinh một lần và mỗi lần các chu kỳ thì Uh, có thể nó sẽ kéo dài uh, cái cái cái số ngày ra kinh ấy, nó có thể lên đến 7 ngày 10 ngày và thậm chí là thì có thể lên đến hai tuần cái dấu hiệu thứ hai bởi vì đây là cái tình trạng nó bị cường androgen à, có nghĩa là gì à, nhiều môn của đàn ông hơn một chút cho nên chúng ta đôi khi chúng ta có thể gặp à, một số các à, à, bạn nữ mà có thì có râu ria rất là nhiều đấy hoặc là gì à, có những lông chân lông tay đấy gọi cường androgen mà đấy, hormone nam sẽ nhiều hơn một chút đấy là cái dấu hiệu về thứ hai ngoài ra thì cái dấu hiệu thứ ba nữa bởi vì uh, Ờ, tình trạng ờ, bùn trứng đa nang nó sẽ gây đến một cái đó chính là kháng insulin khi kháng insulin thì nó sẽ gây ra cái tình trạng béo phì ở nữ giới và cái tình trạng ờ, bùn trứng đa nang này chúng ta sẽ gặp 30 đến 40 phần trăm các bạn nữ có hội chứng này thì đang có cái tình trạng là thừa cân và béo phì đấy đấy là một số những cái mà chúng ta hay gặp nhất còn về sức khỏe thì gần như là nó không ảnh hưởng thì quá nhiều nó ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề về vô sinh hiếm muộn thôi dấu hiệu để có thể nhận biết ra căn bệnh bùng trứng đa nang này à, nhưng mà đối với trường hợp các chị em ở vùng quê chưa có cơ hội tiếp xúc với khoa học kỹ thuật à, khó có thể phát hiện ra bệnh thì nếu mà để cho bệnh à, ờ, buồng trứng đa nang này diễn biến quá lâu mà không có phương pháp điều trị kịp thời thì nó gây ra những cái nguy hiểm và hậu quả như thế nào thưa bác sĩ về uh, buồng trứng đa nang thì uh, theo các nghiên cứu thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của uh, người phụ nữ đấy và nhưng mà đặc biệt thì nó lại gây ra đến 80 phần trăm ờ, về vô sinh hiếm muộn ở cái nhóm rối loạn phóng loạn đấy. cho nên là nếu mà để về lâu về dài khi mà chúng ta uh, phát hiện ra cái vùng trứng nan nang thì chúng ta sẽ nên đi uh, thăm khám sớm để được uh, hỗ trợ kịp thời để có con sớm nếu không thì sau này nó sẽ gây ra cái tình trạng vô sinh hiếm muộn cũng sẽ là có thể qua đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc uh, gia đình về sau này Vâng, vậy đối với tình trạng bị buồng trứng đa năng như của chị Hương Liên vừa chia sẻ thì ta có thể áp dụng những cái phương pháp điều trị như thế nào và lộ trình điều trị cụ thể như thế nào và mất uh, thời gian bao lâu thưa bác sĩ? Với uh, cái trường hợp mà buồng trứng đa năng ở thể nhẹ thì gần như là chúng ta có thể uh, ăn uống bổ sung các uh, vitamin uh, hàng ngày ăn rau xanh đấy, uh, sắt axit folic uh, các chất chống oxy hóa như là vitamin vitamin C rồi omega 3 thì chúng ta đã có thể cải thiện được cái bùng trứng nan nang rất dễ rất nhiều bạn là nữ thì ờ, bị ờ, tuy rằng bị bùng trứng nan nang nhưng mà mỗi tháng thì vẫn hành kinh ờ, khá là đều và vẫn có thai được tự nhiên còn những cái trường hợp mà nặng hơn một chút đấy, thì chúng ta có thể sẽ bắt đầu thì chúng ta dùng các phương pháp hỗ trợ ví dụ như là dùng thuốc ngoài các loại vitamin tổng hợp rồi à, sắt axit folic à, vitamin C omega 3 vân vân thì chúng ta à, sẽ dùng thêm các hoạt chất các loại sản phẩm mà có được cái hàm lượng chất uh, myoinositol cao ờ, hiện nay thì nó sẽ trong đó thì nó sẽ hỗ trợ được cho thì các năng loãng thì nó phát triển vượt trội lên ờ, qua đấy thì chúng ta thì có thể sẽ có thai được uh, và ờ, ngoài ra nữa thì trong 283 ờ, cặp mình điều trị vô sinh thành công thì ờ, có 90 cặp cùng chứng nạn nang. thì trong đó có cái cặp số bạn ờ, Phương Thùy ở, Nam Định thì phải drip ring buồng trứng có nghĩa là thì chúng ta sẽ mổ nội soi và có thể thì cắt góc buồng trứng để để bớt các nang trứng đi hoặc là chúng ta chọc các nang trứng nội soi như để hiểu nó các nang nó bớt đi thì cái khả năng để thì là các nang còn lại các nang à, thì nó vượt trội lên để phóng ngoãn thì nó sẽ nhiều hơn và thì và có thể sẽ bó con được À, vâng và xin à, cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ rất là gần gũi cũng như là rất là cụ thể về căn bệnh vô sinh hiếm muộn do đa năng buồng trứng ở nữ giới vừa rồi ạ. Vâng, như vậy là qua những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thành Sơn vừa rồi thì có thể thấy là căn bệnh à buồng trứng đa nang Ờ, rất là phổ biến ở nữ giới và chúng ta nên điều trị bệnh một cách sớm nhất để đề phòng những cái hậu quả và những cái nguy hiểm về sau. Và vâng, thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life của chúng tôi đến đây cũng xin được phép khép lại. Và một lần nữa xin được ờ, gửi lời cảm ơn tới ờ, bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích vừa rồi. Vâng, cảm ơn chương trình và chào tất cả quý vị khán giả đang chương trình xem chương trình IDC Live. Vâng và nếu quý vị muốn có thêm nhiều thông tin sức khỏe hữu ích nữa thì hãy nhớ theo dõi chương trình vào khung giờ 20 giờ hàng ngày.